là mọi người thấy cái gì ở đây á là khi nhận nhà là y chang không khác gì hết trơn về có nghĩa là những cái gì được bàn giao nha là y chang hết rồi đây là căn chuẩn nè căn này cực kỳ dễ bán luôn căn best seller ha nó là căn nhiều nhất luôn 59 mét vuông cái thiết kế mọi người thấy không nó vuông vức luôn ha phòng ngủ nhỏ phòng ngủ lớn phòng ngủ nhỏ đều thông luôn nè có nghĩa là cái vấn đề căn hai phòng ngủ mọi người để ý á có những chỗ là họ thiết kế phòng ngủ nhỏ nó rất là bí có những thiết kế cũ là bí nó không có cửa sổ nhưng phòng ngủ nhỏ này có cửa sổ đây nè nó thông với cái lô da thì nó lấy gió vô đây cái khoảng này khoảng trống thay vì những chủ đầu tư khác là họ họ xây luôn cái này để họ lấy thêm cái tiền diện tích đúng không thì chủ tư họ bột chừa khoảng khoảng khoảng giếng giếng trời trong mỗi căn hộ nó dính với nhau thì cái giếng trời ở đây nó tạo cái đối lưu gió và nó vô cái phòng ngủ nhỏ phòng ngủ lớn nó có cửa sổ nhà vệ sinh nó có cửa sổ view bên ngoài ha còn đây phòng khách do diện tích của mình 59 mét vuông nên chủ đầu tư tối ưu về không gian sống hơn là cái ban công nên họ sẽ không ban công ban công có nghĩa là họ vẫn làm lan can cái dạng lan can cao 1 mét tư nghe vẫn view bên ngoài được ở đây là có một cửa kính lùa à lùa ha mọi người thay vì những chủ đầu tư khác thì họ họ làm bít luôn họ chỉ làm cửa sổ thôi nhưng mà ở đây chủ đầu tư họ làm cửa lùa ở ngoài này là ban công nó không có khoảng không gian về cái cái ban công thôi để ghế này kia nhưng mà mình để ghế trong nhà để mình rộng cái phòng khách này lên mọi người đúng không dạ, rồi rồi từ từ ngoài bước vào á là dân chia sẻ từ ngoài vào ha thì chủ đầu tư họ bàn giao à, cái cửa Galaxy lửa thích cháy nè đi bay bên tay phải là phòng vệ sinh với từ bên ngoài bước vào thì cái bếp nó bị khuất nó sẽ tạo một cái thẩm mỹ cho căn hộ nhìn không thấy bếp thì nó sẽ thẩm mỹ đúng không ạ và cái bếp mọi người để ý nè thiết kế kế bên cái lô da thì khi mà nấu ăn á thứ nhất là có máy hút mùi một phần thứ hai là cái mùi nó sẽ bay theo cái này nó bay ra ngoài luôn ha rồi giờ giang mời mọi người di chuyển vào trong để mình xem ha thì cái bàn giao á là chủ đầu tư bàn giao cho mình cửa Galaxy ha thương hiệu cao cấp nhất hiện nay <laughs> về à, cửa Galaxy loại thép chống cháy thì ở trên cửa Galaxy này chủ đầu tư họ tích hợp cái khóa gieo của Mỹ khóa gieo này à, là bốn tính năng ha khóa cơ khóa số khóa từ với khóa Bluetooth rồi mình bước vào trong đi mọi người rồi trên cái à, cửa này thì à, chủ đầu tư họ tích hợp cho mình mắt thần luôn ha rồi phía bên ngoài nó có chuông cửa luôn nha đây thì không thể hiện nhưng mà phía bên ngoài có chuông cửa luôn á rồi mắt thần rồi bước vào thì à, video call an ninh ở đây có nghĩa là khi mọi người có bạn bè đến thăm á là họ họ chỉ cần lại cái video call ở dưới tầng chợ thôi là họ sẽ tự bấm luôn không cần phải liên hệ lễ tân luôn họ tự bấm cái mã căn hộ của mình ở trên này mình bấm xác nhận là họ tự đi vô thang máy họ di chuyển lên cho thôi nó rất là tiện lợi có nghĩa là họ bấm bấm xong nó sẽ cái hệ thống cửa an ninh nó sẽ tự mở ra mình nhìn thấy là mình thấy đúng bạn bè mình mới, mới, mới xác nhận chứ đúng không ạ rồi bên tay trái là chủ tư họ chừa cho mình một khoảng khoảng chờ âm tường ha cái tủ này là nói chung là những cái thiết bị đây là chủ đầu tư họ thiết kế cho mọi người có một cái ý tưởng cho khách hàng thôi thì khoảng âm tường này mọi người có thể là gắn ờ, hệ thống tủ giống như Giang vậy cứ nhìn thấy ý tưởng này làm cực kỳ rẻ là thoáng luôn rồi để cái tủ ha tủ này là hiện nay thì tủ này là thương hiệu gỗ cách ta của An Cường ở đây là hệ thống ờ, tủ điện đây ha và mọi người có thể để giày dép rồi ờ, tất cả những cái thiết bị phụ kiện gì đó cần thiết ở trên này nó cũng làm cao lên tới trần để mình chứa vật dụng ha rồi bên tay phải chúng ta là nhà vệ sinh Giang sẽ nói sao giờ giờ Giang nói phòng khách ha thì khu gian không gian phòng khách mọi người thấy không 59 mét vuông mà được hai phòng ngủ với là phòng khách nó rộng như vậy nè cực kỳ là thoáng luôn ở đây là cửa lùa hồi nãy Giang có nói á cái cửa lùa phía bên ngoài tí xíu nó khoảng một tí thôi là một cái lan can mình đứng được đúng không mình đứng được đứng ở đây được Đủ, đứng, ở đây được. đứng được đứng được <laughs> đứng được thì lan can là một mét tư ha mét tư tại vì ở đây khu vực của mình là không gần sông nên chủ đầu tư họ làm lan can thép sơn tĩnh điện chứ không làm giống như bên kia kiến tại vì kiến nó sẽ chắn gió ở này khu vực dự án này là gió dự án ri qua panorama với k 89 là gió nhiều nên chủ đầu tư phải làm kính như vậy để chắn gió còn đây là cần gió khu vực của mình là xa sông nên phải cần gió nhiều là chủ đầu tư thể làm thép sơn tĩnh điện ha rồi ở đây cửa lùa nè mọi người giả sử tối lạnh thì mình đóng lại còn nếu mà ấy thì muốn ban ngày thì mở cửa lùa ra thì nó tạo một cái view rất là rộng luôn thay vì những căn hộ khác mọi người thấy họ chỉ làm một cái cửa sổ thôi cái view nó rất hẹp rồi Giang sẽ mời mọi người vô cái phòng ngủ nè phòng master ha phòng master mọi người thấy cái cái không gian cửa view của nó đẹp không ạ cực kỳ là đẹp ha đây cửa view đây rồi cửa này là cửa window ha à, window thì um, cửa này là cửa gọi là cách âm cực kỳ là cách âm luôn mọi người để ý không nghe tiếng gì ha mọi người để ý nè Giang mở ra cho mọi người coi im lặng công trường nó đang hoạt động ha khi mà đóng lại là không nghe cái tiếng bên ngoài luôn á rồi không phải là không nghe 100% nhưng mà nó sẽ không có nghĩa là người cảm nhận là không nghe được đó, đó tại vì nãy chắc mở bên kia mình nghe <laughs> cái ngoài kia chỗ trống à. rồi và cái view của nó rất là thoáng luôn mọi người thấy những cái cái cái phòng ngủ khác nó chỉ làm cái cửa sổ ở trên nó nó nó không có thoáng ở đây là dường như là nó gần sát rồi nằm giường là mình ngó <laughs> ra bên ngoài rồi thì đây là những thiết kế mẫu cho mọi người có thể làm khi mà khi khách vào nhận nhà nó họ có thể làm ý tưởng như vậy rồi trong phòng ngủ này họ cái cái, này không bao gồm em đây ở đây đang nói nha sàn là sàn gỗ nha mọi người sàn gỗ nha ở đây sàn gỗ tất cả phòng ngủ đều sàn gỗ hết bên ngoài là lát gạch bóng mờ rồi trong nhà vệ sinh nè nhà vệ sinh sau là sau này bằng giao y chang vậy đó chỉ có không có mấy cái phụ kiện này thôi <laughs> rồi à, thương hiệu là hấp lơ của đức ha đó rồi hấp lơ những căn hộ bên đó đều hấp lơ hết bồn cũng hấp lơ luôn rồi nhà vệ sinh ở đây nó có một cái à, phòng tắm nè mọi người để ý cái phòng tắm nè phòng tắm á Ago mọi người di, di chuyển vô trong đi à, phòng tắm thì mọi người thấy họ, họ làm âm xuống nè hàm âm nhưng mà cái này họ làm nghiêng này ha chứ họ không làm cái g cái g thường đi sẽ bị vấp một số chỗ làm cái g á, đi nhiều khi chỗ này thông để nó vấp chỗ này nhưng mà họ làm nghiêng như vậy nè là khi tắm á, là thứ nhất nước nó không tràn ở ngoài nó sẽ âm xuống nó chảy xuống dưới cái ở đây nó có sẽ có một cái lỗ thông nước đây luôn nó sẽ thoát xuống dưới luôn ha rồi ở đây nó có cái cửa ha nó có cái cửa kính mở ra mở vô được khi mà ở trong tắm bên ngoài đi vệ sinh vẫn được luôn không ảnh hưởng gì hết tại vì nước nó sẽ không tóe ra bên ngoài rồi vòi cũng là hấp lơ luôn mọi người rồi bồn hấp lơ hết rồi gạch là lát y chang như vậy luôn không khác gì hết luôn rồi bây giờ Giang sẽ chia sẻ cho mọi người không gian phòng bếp ha cái bếp này cực kỳ là bếp này xịn sò hay mọi người ngày hôm qua Giang đi tham quan cái cái dự án bên kia Giang đã thấy cái bếp chán ngòm luôn không muốn chia sẻ luôn cái bếp này là thương hiệu Hapler luôn nước uống được tại vòi luôn nè mọi người ha kiểm nghiệm viện Baxter 6 tháng một lần rồi tặng cho mọi người một cái hệ thống tủ bếp luôn tủ bếp rồi hệ thống bếp à, bếp nấu ba vùng ba vùng nấu ha rồi máy hút mùi hấp lơ luôn và cửa cách ta của anh cường và cửa này là cửa gọi là chống va đập thì nó sẽ không có nó sẽ có nó sẽ giảm chấn á à, cửa này cũng vậy luôn tất cả cửa tủ đều y chang hết là mình bàn nó sẽ tự đóng lại ờ, nó tặng hết cho chị luôn bàn giao luôn những cái này hả đúng rồi xịn sò như vậy luôn nè đóng lại đao đầy đủ hết luôn mặt đá tất cả mặt đá trừ cái trừ cái trừ trừ có mấy cái này nè trừ mấy cái này nè trừ mấy này từ cái lò nướng bếp dao đầy đủ cho mình máy hút mùi luôn máy hút mùi bếp ờ. từ từ luôn rồi rồi cái kính này luôn nè chống bám nha kính cường lực luôn nha mọi người để lau chùi mỡ cho nó dễ cái cái này là của thằng Nova là cái màu xanh nè ừ. rồi à, toàn bộ mấy này của đức hết hả của đức hết rồi rồi ở đây mọi người ra coi cái phòng lâu da nè trừ cái lô da mọi người trồng cây được luôn nha mọi người đó cái lô da mọi người trồng cây được luôn nè đó thích trồng cây trồng cây ở đây rồi mình thiết kế cho mình cái à, cái không này khoảng không này mọi người có thể đặt cái máy giặt ở đây mọi người lên ý tưởng làm y trang gì luôn rồi ở đây phơi đồ ngoài này ha nhà vệ sinh nãy giang chưa nói nó có cái cái, cái cửa sổ luôn nè mọi người à, ở đây có cái lam ha có cái lam cái lam để mà gió nó lùa vô á chị chỗ, nào phơi đồ chỗ đây hả chỗ phơi đồ đây nè cái lam nó sẽ giống như bên ngoài nhìn vào không thấy chỗ không thấy chị phơi đồ ừ. giống như nhiều nhiều chị em hoặc là nhiều anh mà phơi mấy cái nó <laughs> móc thẩm mỹ <laughs> thì cái lam nó sẽ che lại nhưng mà nó vẫn lấy gió được nó sẽ làm như đồ chị nóng để đây luôn anh nhìn cũng nóng để đây luôn nóng là để không đây nhé, chị cái nóng thằng cửa sổ đấy Đúng rồi, cục nóng à, à, à, Đấy, dán đấy này là giấu luôn đó, ờ, giấu luôn nói chung là nó sẽ rất là thẩm mỹ khi mà thiết chủ tư thiết kế họ cái ờ, chủ đầu tư ăn gia là họ thuê một cái đơn vị thiết kế riêng cho cho họ luôn á Ờ, căn thường thôi nhưng chỉ để tất cả xã đều phòng một rồi đây là căn ờ, phòng ngủ nhỏ nè mọi người tại sao mà người ta thiết kế hai phòng ngủ là có lý do lý do là ai cũng muốn có baby hết trơn á <laughs> không có baby thì nuôi baby thì kiếm baby khác nuôi baby sugar baby sugar à, bàn giao là bàn giao cho em là sơn nước ha cái này là cái giường này kéo ra được phải không giường kéo. Là... cái này là cái cái ý tưởng thiết kế cho cho khách hàng giống như giống như những những chị nào mà sinh ba những người nào sinh ba làm cái cái này rất là hay luôn à, theo tầng à, cái niệm đây giả sử không có cái bàn này nếu mà à, dễ ngủ thôi cái giường này kéo được cái giường kéo được kéo được em kéo được ha, chủ tôi đang cố định rồi tại kéo được rồi hộp tủ đầy đủ các bạn ha giống như à, mấy mấy cô cậu mà trong phim nước ngoài gì đó hay làm hay làm cái cái tủ ở dưới à, cái giường vậy đó ở đây là kéo được luôn nè đó để đầy đủ luôn đó đúng rồi mọi người thấy không gian nó nó tuy là nó không có lớn nhưng mà nó tối ô cái cái hệ thống này nó không có không có đắt nó rất là rẻ luôn dễ thương không mốt con là phải như vậy ha cái chừng nào mới có tiền trời mà mua được cái căn này rồi cái nhà vệ sinh phía bên ngoài nó cũng y chang như bên kia luôn mọi người ha đó đá làm y chang gì là không y chang luôn không khác gì hết trơn ha mọi người và cái đó bàn giao dạ, bàn giao cho mọi người luôn có nghĩa là mình mình nhìn mình nhìn đằng sau là nó y chang vậy đó mọi người thấy bàn giao xịn sò không cái có, cửa, có cái cửa có cái cửa tại vì chủ đầu tư họ tháo ra để cho nó đi di chuyển cho nó thuận tiện đó chị có nghĩa là chị nè chị tắm bên này anh đi toilet tới đây được luôn Bướng sao không có bướng nha không có vướng Ủa cái này à, nóng lạnh là mình xài à, máy hay là đường đường ống sẵn anh à, cái này mình tự lắp tự lắp máy căn này là tính là giá à, tính à, bây giờ mình tính bây giờ với dạ, căn rồi với căn như này giai đoạn này mình bán thấp cuối cùng thì là chủ đầu tư đang với căn hai phòng ngủ tầm 41 triệu mét vuông nhưng mà riêng tháng cuối cùng có đặc biệt là tặng thêm nội thất cho mình nữa nội thất là gì nội thất mình có thêm tặng thêm bàn ăn này bỏ bàn tặng thêm tủ giày này ừ. tặng thêm uh, giường ngủ này giường ngủ này tủ quần áo trong phòng ngủ trừ chỉ có tất cả đồ này trừ sofa mình sẽ không tặng thôi bởi vì sofa cái thẩm mỹ của mỗi nhà sẽ không tặng nhưng mà những cái đồ bàn ăn này đấy giường ngủ này tủ quần áo này tặng hết nhưng không phải nhưng không phải theo mẫu này đúng nhé mẫu này mẫu của nhà mẫu còn mẫu mình sẽ là mẫu cũng là của gỗ của anh cường cách ta của anh cường luôn à thương hiệu gỗ nói chung cách ta là cao cấp đó hiện nay là